chơi nha bà con cà bé siêu leo nè em giữ thôi leo đâu, leo vô vô vô Bye. tông tông tông đây oh, yeah. đi luôn ô dữ ơi tóc quá hay the choices you made, did you make them up? Dặn rồi hả? Dặn rồi Ôi ơi đừng dặn mà Đây nè đừng dặn 愿意。 너무 매화? 매화 나가? Oh!